từ bao giờ trong chiều chiều trái tim khắp muôn phương tân á đại thành cho niềm tin nâng nhịp cuộc sống để mai này vương mình ra thế giới cùng đón lấy vinh quang tân á đại thành khát khao niềm hy vọng vì ngày mai sáng tươi niềm vui đến cho mọi người tận á đại thành đáp sai hạnh phúc cho muôn nhà tận á đại thành phồn và chúng ta sẽ cùng nhau đắm say cho mỗi gia đình tân á đại thành vì phồn vinh quê hương việt nam tâm thế vững vàng tầm cao tỏa sáng cùng đón lấy vinh quang tân á đại thành an toàn nguồn nước việt làm giang danh quốc gia